chê bai người khác khi có sự cố xảy ra. Với bất cứ mâu thuẫn căng thẳng nổ ra ngày hôm nay, điều quan trọng là hãy nói lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Mọi người đều muốn nghe những chia sẻ và phản hồi của bạn để biết được cần phải làm gì đấy. Thiên ấn hỗ trợ để người tuổi Tý phát triển sự nghiệp cho những ai đang theo đuổi sự nổi tiếng. Hôm nay, khả năng bạn sẽ trở thành một nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của một người nào đó. Thủy khí vượng không hề tốt cho những ai đang bị bệnh mãn tính, bạn cố gắng duy trì việc uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó không quên thực hiện các thói quen tốt như ăn uống đủ chất, chăm chỉ tập luyện để cải thiện thể trạng hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Con số may mắn là 12, 18, 2. Tử vi tuổi sửu. Tam hội khuyên con giáp tuổi Sửu đừng đặt những mục tiêu sự nghiệp của mình lên trên các mục tiêu và đời sống cá nhân trong ngày này, bởi vì sự cân bằng mới là điều quan trọng nhất, chứ nên quên điều đó. Bạn cần phải chu toàn trong gia đình lẫn cuộc sống cá nhân trước khi có những bước tiến trong sự nghiệp. Người tuổi Sửu gặp vận may về tiền bạc trong ngày này nhờ có thiên tài, thậm chí có người còn trúng thưởng thế nhưng bạn cũng đừng vì thế mà tiêu pha nhiều lên, Tiền là thứ rất dễ mất đi, có bao nhiêu cũng chẳng thể nào đủ, nên ưu tiên kế hoạch tiết kiệm hơn bạn nhé. Thổ thủy xung khắc nhắc bản mệnh cẩn trọng trong từng hành động, chứ để xảy ra sai sót đáng tiếc. Bạn đang có dấu hiệu vì muốn giảm cân nên bạn đang có những quyết định sai lầm trong việc lựa chọn thức ăn. Đây là nguyên nhân khiến cơ thể bạn thiếu một số chất quan trọng. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, dậu, tí. Con số may mắn là 02, 53. 3. Tử vi tuổi dần Sự bướng bỉnh không mang lại ích lợi cho người tuổi dần trong ngày có kiếp tài đâu nhé. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ khách quan, thay vì cố khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và biến bản thân thành một kẻ giáo điều. Mọi người luôn luôn tôn trọng sự rõ ràng, tích cực nơi bạn. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện chất lượng công việc hiện tại của mình. Bạn bè hoặc đồng nghiệp nhiệt tình chỉ ra lỗi sai và còn giúp bạn tiến bộ hơn mỗi ngày.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 cảm xúc ngày hôm nay nhé con giáp tuổi mão. Nhìn nhận mọi việc một cách khách quan và cố gắng rời xa những phiền toái là cách duy nhất để bạn có một ngày mới thoải mái. Đừng đặt bản thân ở chế độ tự động trôi, đây là ngày mà bạn cần phải có sự chủ động và tích cực trong mọi bước đi của chính mình nếu muốn bản thân không bị thụt lùi. Hãy có thái độ tích cực hơn với đời sống nhé. Mộc thủy tương sinh cho thấy tình hình tài chính của bản mệnh đang được cải thiện từ nay tới cuối năm. Có được điều này là do bạn có kế hoạch hơn trong chi tiêu, Kiểm soát việc mua sắm và dành nhiều tiền cho tiết kiệm. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Con số may mắn là 26, 68, 5. Tử vi tuổi thìn. Chính tài mang tới tài lộc, tiền bạc dồi dào cho những người tuổi thìn giỏi làm ăn. Thế nhưng nếu thu nhập có tăng lên thì cũng đừng nên tiêu xài hoang phí hay thay đổi lối sống, hãy giữ mọi thứ ở mức khiêm tốn thôi bạn nhé. Thổ, Thủy xung khắc cho thấy bản mệnh đã tốn công vô ích làm việc gì mà bản thân không thực sự thích cho nên kết quả lúc này cũng không được như ý. Bạn rút ra khá nhiều bài học cho những lần như thế này để lần sau biết dùng thời gian của mình hiệu quả hơn. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh làm mọi việc hôm nay đều tốt đẹp, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. Con số may mắn là 21, 55, 6. Tử vi tuổi tỵ. Ảnh hưởng của thương quan nên sức ảnh hưởng của con giáp tuổi tỵ hôm nay không được tốt. Sẽ rất khó để có thể thay đổi quyết định của một người nào đó ngày hôm nay, bởi vì dường như khả năng thuyết phục của bạn đang không được mạnh mẽ giống như bạn mong đợi đâu. Hãy chờ đợi một cơ hội khác thì hơn.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 con số may mắn là 47, 69, 7. Tử vi tuổi ngọ Thứ bảy này, danh tiếng, hình ảnh đầy tích cực, của của người tuổi ngọ dưới sự che chở của thực thần sẽ giúp bạn mở ra những cánh cửa thú vị ngày hôm nay, cho bạn cơ hội được tương tác với những nhân vật quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội của chính mình nhé. Hỏa thủy xung khắc khiến cho những băn khoăn của bạn chất chồng vì cơ thể mệt mỏi, không nghĩ được gì nhiều, nếu có thể bạn nên sắp xếp để hoàn thành công việc sớm, có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 19 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. Con số may mắn là 15, 98, 8. Tử vi tuổi mùi, Thiên tài ghé thăm mang đến những khoản tiền, lợi nhuận đến với người tuổi mùi. Thế nhưng đừng vì cảm xúc mà ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc tương lai. Biết tìm hiểu và và làm chủ tâm lý trước mọi tình huống liên quan tới tiền bạc, bạn sẽ đưa ra được những chiến lược sáng suốt. Thổ thủy xung khắc cho thấy bạn không đủ khéo léo để duy trì các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mình. Hôm nay bạn nhớ tránh xa các chuyện tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình chỉ vì những vấn đề tranh cãi nhỏ nhặt.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 Tử vi tuổi thân Nhờ có chính quan mà tâm trạng của người tuổi thân ngày hôm nay đầy tích cực và thoải mái, bạn tự tin hơn bao giờ hết và luôn luôn sẵn sàng cho mọi thử thách. Vậy thì đây chính là cơ hội để bạn ghi điểm trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó trong ngày thứ ba này đấy. Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh có những hoạt động gần gũi hơn với thiên nhiên để cải thiện sức khỏe. Việc này sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực về mặt thể chất, tinh thần, đồng thời nâng cao chất lượng các mối quan hệ, ngày 25 tháng 9 năm 2021, là ngày Tam Nương Sát, ngày hôm nay được xem là ngày xấu. Bản mệnh lưu ý ngày này nên kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. 10. Tử vi tuổi dậu Thiên quan nhắc nhở ý thức tự kỷ luật của người tuổi dậu cần phải được thi hành ngày hôm nay, bởi vì sức cuốn hút, sự quyến rũ sẽ có ở khắp mọi nơi, đòi hỏi bạn phải nỗ lực để chống lại nó, Hãy là một tấm gương tốt cho chính mình trong ngày nay nhé. Chưa có thói quen kỷ luật bản thân đừng mơ tới chuyện làm giàu vì đó là quá trình gian khổ nhưng đầy vinh quang. Luôn khuyến khích bạn chiến thắng bản thân để làm những điều ý nghĩa cho cuộc sống của mình bất chấp hoàn cảnh của bạn đang ở đâu, vị trí nào trong xã hội. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ bản mệnh có những cách thức phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm hiện tại. Có thể lâu nay bạn đang làm sai cách nên để quan hệ của hai người đi lạc hướng mất rồi, giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Con số may mắn là 02, 75, 11. Tử vi tuổi Tuất. Nhờ đức tính cần cù, chịu khó nên bạn duy trì được nguồn thu nhập ổn định và hôm nay thêm chính tài, giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền bạc để đảm bảo cho cuộc sống tương lai của mình sau này. Tuy nhiên, một mặt nào đấy cho thấy bạn đang quá an toàn rồi nhé, hãy thử thách bản thân thêm một chút nữa. Thổ thủy xung khắc dự báo sẽ có thể gặp tiểu nhân, họ đang rình rập chờ cơ hội phá hoại bạn bất cứ lúc nào. Do đó, bạn nên làm việc chính đáng, thuận theo luật pháp để hạn chế nguy cơ bị hại bạn nhé. Ngoài ra, bạn cũng đừng dễ tin người quá dù họ là người thân của bạn. Theo lịch vạn niên hôm nay bản mệnh nên ưu tiên hướng hỷ thần, hướng Tây Bắc, hoặc hướng Tài thần, hướng Đông Nam, hạn chế đi hướng Hắc thần, hướng Tây Nam. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Con số may mắn là 00, 04, 12. Tử vi tuổi hợi. Chính ấn mang tới cho người tuổi hợi thêm nhiều năng lượng để thực hiện những kế hoạch, dự án đang giang dở. Khi bạn thể hiện được năng lực và được công nhận thì việc được thăng chức là điều dễ dàng xảy ra. Tự hình khiến bạn có những suy nghĩ mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới như mình là ai, mình đang đóng vai trò gì trong cuộc đời. Đây không hẳn là suy nghĩ tiêu cực, nếu bạn tìm ra câu trả lời bạn sẽ có động lực hơn để tiến xa hơn trên bậc thang sự nghiệp. Thủy khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh không được tốt, muốn cơ thể khỏe mạnh hơn bạn phải kiên trì hơn trong việc theo đuổi lối sống lành mạnh như phải thể dục thường xuyên, chọn lựa đồ ăn phù hợp với thể trạng của mình. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Con số may mắn là 33, 85,